hello everyone welcome to my channel Oh, sarang nhanh quá ôi rồi quick you bớt đi có sao nhỉ Mikasa, à, à. Sukasa. Would you like a nice energy drink? I live in a box. Ow! Oh! Just call me Indiana. Dun, dun, dun, to toward the TV. mind if I catch a nap here? I gotta pull myself together. Are you serious? 오, 오. 오. 와우. 뭐야? 끌어, 끌어. 柬埔寨。 Oke, talking to pun run. ô 500 ơi ơi trời ơi lỗi quá có cái trống gì đó Uh, nhiều quá uh máy bay hai score tốt nám là bay lên kia nhỉ tốt lại một cái trống đấy Wow, nhà bom, nhà bom, nhà bom Mày Mày Mày Mày Mày Mày Mày Mày Mày Mày mày đứng im đấy đứng im đấy u uh, nguy hiểm đấy uh, nguy hiểm quá ôi trời ơi thôi rồi khó nha <laughs> Thơm lắm à

Ủa sao vẫn không lấy được mấy ấy ấy rồi trời tôi thử lên trên ok ok Ui. Oh. Que arrumaram o que que era? Né? Ui. Ui. É. Oh. Oh. thôi rồi tôi không được mấy Uh. Ui, giết kìa. Uh à, có từ khóa có từ khóa có từ khóa uh. trời perfect U nhận được chìa khóa xếp dư gừng dùng cái gì bây giờ nó zombie rồi What the oh Hay quá Dùng cái gì vậy? Lửa à? Súng đi <laughs> <laughs> dầu đinh cái dầu đi ok áo giáp thời cổ Oi! <laughs>